ba thằng đực ờ, zoom lại gần một tí xem rồi nhìn thấy ba ba con chó quậy nha khít sáo đi để quại ba một cái khít sáo đây để hey. đàn ờ, rốt con của Loki à, này thì ăn dặm ngon lành rồi mấy con đều nhau có một con nhỏ hơn ừ. xem thằng bé nhất này xem nào cái à. làm mất thời gian của ta quá ôm rồi được ừ. ok thì ờ, sau lớn lên là cao dài đây lông thì tương đối tốt có con thì lông rất là ngắn mấy con này thì như thế này là lông cũng là tốt rồi mấy con này như con này thì lông ngắn hơn này con này lông dài hơn một tí nhưng mà vẫn còn đang là lông ngắn được to nhất này à hai con đực này to như nhau thằng này lông ngắn nhưng có khi to hơn à. một con cái quài hơn à. À. đực đầu tiên ừ. giờ thì chưa nhìn được nét mấy đâu đực thứ hai thằng này to này này to con này rồi đực thứ ba ba đực ba cái ba cái ừ. này là giống bố nhất xuống đây ba thằng đực ba thằng đực uh, zoom lại gần một tí xem rồi nhìn thấy ba con chó gọi nha khít sáo đi để gọi nhìn rồi zoom lại zoom lại ờ, về chỗ vị trí cũ ok đấy thứ sáu đây Hi. Vỗ tay đi. Ê. Rồi, ba thằng đực. Răng đều rất tốt. không biết sợ độ cao là gì vẫn với nghịch à, cái cái sáo đây để hey. tay hey. không biết sợ độ cao là gì lắm con ờ, cái quải hơn ba con cái thì một con quải hơn à, hai hai con này thì nó tương đương nhau rồi dừng lại xoa gọi nó chạy lại thì phải xoa mỗi con cái ừ, đấy đấy Rồi đi lại đằng đấy, đi lại đằng đấy đi. Một con bám ở đây. Năm con chạy ở đằng kia. Đàn này là nó có 7 con. Nhưng mà nó bị ờ, rơi dụng mất một con ở trong quá trình nuôi. Bây giờ là còn 6 con là ba được ba cái. Đàn này thì nó ở mức giá rẻ thôi. con chạy theo ok lại lên đây chỗ đấy xinh này <laughs> năm hai đuối một tí còn nhất năm mốt dư một tí đúng chưa còn vâng, thì là 52 tức là 3 cân ba con to nhất thì là 4 cân hơn 4 cân con bình thường thì là hơn 3 cân Ok, hôm nay quay video để cho mọi người nhìn nhìn uh, cái uh, con chó nó vận động nó chơi thôi chứ hôm nay thì chưa đến cái uh, giai đoạn để uh, ngắm nét của nó gọi là nhìn gọi là phần nào thôi chứ còn nó chưa có nhìn được uh, cái để mà chọn chó nhưng cái dáng người của cái đàn này thì uh, cái dáng người của nó sàn sàn như nhau nó sẽ là một cái đàn chó mà người nó theo cái dáng gọi là cao dài dáng người của đàn này thì nó sẽ theo cái dáng cao dài một chút cao dài hơn so với lại ờ, cao dài hơn so với con bố à. này được đánh giá là thằng sáng giá nhất của đàn này được đó lông ngắn như bố màu mảng nét pha một tí uh, ờ, nét mẹ ừ. Ừ. Ừ. ok thôi cho vào đây không ở đây chặt quá với con nhóc con kia nó khó chịu